cho thị trường nội địa Nhật thì bếp này để test bếp giao cho khách đây bếp hiệu là Rinnai model của nó là RT61 GH1S thì trước khi test những cái tính năng của dòng bếp này á, thì tôi sẽ giới thiệu ờ, sơ qua một số bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản ở đây và một số bếp nó sẽ giờ thuộc về bếp ga âm từ âm và phun chức năng đây mặt kính phun chức năng thì đầu tiên ở vị trí số 1 hiệu bếp là Rinnai có mặt men chống xước đây giá 1 triệu 7 tiếp theo ở vị trí số 2 bếp này được sản xuất vào năm 2017 giá 2 triệu 2 bếp này thì tôi cũng có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng đây thì ở bếp này những cái những cái tính năng an toàn cơ bản của bếp á, là nó sẽ khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi gió thổi tắt lửa thì cái trường hợp mà khóa ga khi nước cạn nồi á nó sẽ đạt nhiệt độ hai trăm rưỡi ở cái que cảm biến thì nó sẽ khóa ga nên sẽ rất là bất tiện cho chúng ta nấu hoặc là nướng những món nấu những món mà có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên tắt lửa rất là bất tiện có một số bếp thì nó sẽ tích hợp thêm cái ờ, nút rang ở trên đây đây là cái nút 3 giây nè thì nó cũng chỉ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến nó lên 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga <coughs> thì để khắc phục cái vấn đề đó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 nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường của bếp còn có một số bếp thì nó sẽ có cái ờ, nút 3 giây ở trên đây á thì tôi sẽ gắn tích hợp cái công tắc rang đó vào trong nút 3 giây này các bạn sử dụng cũng như cái như là mình sẽ đè giữ phím này đè giữ cái nút này nè để nó sáng cái đèn lên khi sáng đèn thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến lên cao nhất các bạn có thể rang hoặc nấu những món mà được có cái nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa nếu các bạn không sử dụng tính năng rang đó đi nữa thì các bạn sẽ nhấn vào nút này một lần nữa thì để tắt đi bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường bạn nào mà có nhu cầu sử dụng những cái tính năng đó các bạn có thể liên hệ vào số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook cũng như các bạn à, lựa được cho mình một cái dòng bếp mà mình ưng ý và phù hợp với cái mức giá các bạn à, muốn à, mua thì mình sẽ chụp lại cái vị trí màn hình ở ngay cái vị trí mà cái con mà các bạn muốn mua á các bạn gửi kèm thêm cái số này mã số 6 số series này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem tiếp theo ở vị trí số 3 này thì đây cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước năm sản xuất của nó cũng là năm 2017 nhưng cái mặt của nó bị ố nên nó chỉ nằm ở mức giá là một triệu rưỡi thôi và cũng đã được gắn cái công tắc rang vào tiếp theo ở cái dòng bếp thứ số thứ tự là số 4 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước ở vị trí số 5 đây là mặt bếp đó có à, mặt bếp là sơn tĩnh điện đây là mặt bếp sơn tĩnh điện thôi giá 1 triệu 6 hiệu Paloma ở vị trí số 6 đây cũng là dòng bếp Rinnai có mặt sơn tráng men và cũng đã được gắn cái công tắc rang đó vào rồi thì bếp này được sản xuất vào năm 2019 tiếp theo ở vị trí số 7 đây là dòng bếp nút nhấn Paloma mặt men chống xước giá đây à, có mã số của nó là 902050 vị trí là số thứ tự là số 7 số thứ tự số 8 đây đây là dòng bếp có chức năng có những cái chức năng nấu nước nấu cơm nấu cháo ở bếp bên trái tính năng nấu uh, chọn nhiệt độ chiên chế độ rang này ở bếp bên phải và có hiện giờ nướng đây tiếp theo ở vị trí số 9 cũng là mặt bếp uh, có uh, bếp này có mặt men chống xước nè còn ở vị trí số 8 này là mặt sơn tĩnh điện ở vị trí số 10 mặt men chống xước hiệu Paloma giá 2 triệu 2 thì tiếp đến tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng à, bếp ga âm và từ âm thì ở vị trí số 13 <coughs> đây là hàng dùng lướt bếp này được sản xuất vào à, tháng 8 à, năm 2019 mặt men chống xước tiếp theo ở vị trí số 14 Greeneye mặt kính màu đen tràn viền có những cái chức năng nấu nước nấu cơm chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ nấu cho cả ba bếp và những cái chế độ no nướng tiếp theo đến với cái hàng trưng bày ở vị trí số 15 này được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 đến với dòng bếp từ âm đây giá là 3 triệu rưỡi hiệu Toshiba ở mã số thứ tự là số 16 tiếp theo tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp ga có mặt kính cường lực full chức năng ở vị trí số 17 này mặt kính cường lực viền bằng inox đây và nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp nó cũng sẽ có những cái chức năng là hiện giờ nấu chế độ nấu cơm nấu cháo cho bếp bên trái tính năng à, chọn nhiệt độ chiên chế độ à, nấu nước chế độ hâm và nút 3 giây ở bếp bên phải này ở bếp nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm tiếp tục ở vị trí số 18 này thì nó cũng sẽ có những cái chức năng giống như những dòng bếp Rina khác nhưng nó sẽ thay đổi cái vị trí đó là tùy thuộc vào cái ờ, thói quen cách sử dụng của mỗi người nên nhà sản xuất họ mới ờ, bố trí theo ờ, từng bên bếp này thì nó chỉ có hẹn giờ nướng thôi và nướng hai tầng lửa tiếp đến với số 19 đây là dòng bếp Paloma thì nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu nhưng mà nó chỉ sử dụng chung một cái màn hình hiển thị cho cả ba bếp và nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp khác tiếp theo đến với dòng bếp cao cấp này Rinnai nó sẽ có hẹn giờ cho cả hai bếp và chọn nhiệt độ chiên nhưng nó sẽ sử dụng riêng cái màn hình hiển thị ở bếp bên trái thì nó sẽ có cái nút 3 giây chế độ rang còn bếp bên phải thì nó sẽ thêm tính năng nấu nước và nấu cơm bếp nướng thì nó sẽ có những cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và những cái chế độ nướng theo cái loại đồ nướng và bộ điểm giờ ở bếp vị trí số 21 ờ, <clears throat> <coughs> Đây, ở vị trí số 20 là dòng bếp Rinnai. Thì bếp này được sản xuất vào năm 2016 nè. Tiếp theo, vị trí số 21 này cũng là bếp Rinnai mặt kính cường lực. Thì nó cũng có những cái chức năng nấu nướng như những dòng bếp full chức năng khác, hẹn giờ nấu, hẹn giờ nướng, nhưng mà nướng thì nó chỉ có một tầng lửa thôi đến với dòng bếp ờ, từ thì đây là một số dòng ờ, bếp từ âm thì những dòng bếp từ âm này thì shop vẫn chưa vệ sinh nên sẽ đưa ra một cái giá rất là phù hợp bạn nào mà muốn ờ, vệ sinh thì sẽ cộng thêm cái phí ship vào à, phí vệ sinh vào ừ. giá ở bếp số 22 là giá 2 triệu 7 ừ. những dòng bếp từ có công suất trên 2.000W ấy, thì nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể sử dụng nguồn điện 220 của mình ở nhà đều sử dụng được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 có bảo hành và khi giao bếp á, thì shop cũng sẽ test kiểm tra những cái chức năng của bếp đầy đủ trước khi giao để quay trở lại với ờ, video clip á, thì tôi sẽ test dòng bếp riêng này để giao cho khách thì đây là nội thất bên trong của bếp đây bếp có hiệu là Rinnai model là RT61 GS GH1S giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được ngoại thất và test những cái tính năng của nó bếp này cũng có mặt men chống xước nè đây là cái mức giá của nó đây nằm ở giá 1 triệu 9 của bếp những lỗ lớn ở phía sau này nè thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện bếp nướng đây vỉ nướng này bằng inox nè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 khi các bạn không sử dụng nến rang đó nữa thì các bạn sẽ nhấn vào đây một lần nữa để tắt đi còn đối với một số bếp mà không có cái nút 3 giây này ở trên bếp đó, thì shop sẽ gắn thêm một cái công tắc riêng để ngoài này <coughs> bạn nào có nhu cầu sử dụng cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook để nhân viên có thể tư vấn và hỗ trợ thêm